Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ Hôm nay mình có đi chợ, mình làm món ờ, bánh hỏi cuốn à, Nguyên liệu của mình mua thì mình có mua một miếng ờ, rau cải nha Rồi khóm, rồi bánh chán rồi bánh hỏi Và mắm nêm, và một ít thịt, và tép, và hủ và trứng đó nha các bạn streets empty.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 But there's no time for me I've been flying from town to Nãy giờ thì mình cũng đã chuẩn bị món ăn xong rồi nha Mời cả nhà cùng ăn chung với mình nha Mình sẽ gói ờ, cuốn đầu tiên nha mình ờ, múc một miếng nước chấm mình ăn hôm nay là mắm nêm cuốn một ít xà lách Trăng cạ vàng Ngồi ngồi đi Rồi bác ăn lại đây nè Rồi. Hôm nay ăn có ờ, con gái mình ăn chung nha Rồi ngồi xích đây con Chào đi con Chào, chào đi. đi Xin chào. chào các bạn Xin chào Xin chào Chào đi cho con tép Chào đi Chào mọi người đi Xin chào rồi lại đây nè, lại đây ngồi với mẹ nè Ngồi ngồi đi kìa Ngồi đây, ngồi ăn chung với mẹ nha gói một ít bánh hỏi cho miếng dưa leo móng nữa nha cái cuốn này hơi khổng lồ rồi nè ít <laughs> tép, cái cuốn của mình khổng lồ rồi nè mời mọi người nha mình làm à, nước chấm hôm nay là mắm nêm để mình ăn thử nha ngon lắm cả nhà Xin chào bạn trúng mẹ không rồi tao vậy có ăn ờ, trời nắng nóng rồi á ăn cơm không có ngon đâu cả nhà mình ờ, đổi món ờ, dạ, này mình phải ăn món cuốn này nè đậu hũ á giòn chiên giòn ăn béo lắm ăn kèm với rau sống thì ngon á ăn ăn rồi. bà nói bà cũng vậy mỗi đội hình nó này cũng ừ. Đúng không? Ăn cũng không? bà rồi không đâu mà có cái này ạ? À? qua hè mà ăn ngồi cho bác wow. cái hình này của bà không đó bà ăn thật à bác trời bác ăn không bác trái nha ăn hủ chiên ừ này có hủ chiên giòn ra ăn ngon lắm rồi bây giờ mình ăn gì đỡ ngán té Đừng mới cười. Quá bự nhưng mà mẹ. Quá. chấm ngán mà ngon lắm à cô bán người Trời này bán nóng rồi quá. nóng mà bây giờ ăn cơm mình ăn không ngon Trời. đỡ món mình ăn vậy vừa vừa không ngán mà nó lại ngon lắm mọi người lòi tay mình vô cả nhà ơi mình ăn miếng lớn thì đỡ không quan trọng nước chấm này mình làm nước chấm thì mình thấy vừa ăn rồi đó mình có khóm cho nó ngon ngon thiệt <laughs> Ngậm tét không vậy nha Ăn mà mấy món cuốn cuốn vậy nè Ngon Vui vẻ Là cú bự quá bút kinh nghiệm làm sao nữa chị hai gì mình ăn nước chấm ờ, mắm đêm mình thấy ngon hơn mình ăn nước mắm cả nhà lâu lâu ăn lại mắm đêm ngon hơn tùy theo ai muốn muốn ăn nước mắm mà ăn mắm đêm mà ăn gì đâu Ba mình thích ăn nước mắm mà mình thấy ăn mắm liền cũng ngon thôi ăn ờ, kèm miếng khóm vô đúng không lỗi chút ăn được ra mình ăn với heo quay mình ăn thịt luộc mùa này là mùa dịch đó nên mình ăn uống gì mình tại nhà cho nó an toàn cứ mình mua về nhà mình tự nấu vậy nè cái khẩu vị uống cũng hợp với à, mình hơn dạ có chân không bỏ miếng lớn có chân không Ủa, có một bạn ngoài à, à, mình ngồi cuốn thấy không có đậu hũ thấy ngon không ăn thật hồi nãy này ờ, mình để nguyên một miếng mình cắt ra nhỏ ra ờ. ở nhà ăn cuốn nha ừ. ừ. qua mấy hộp ờ, mình hôm nay mình ăn thịt ba chỉ ngon có thịt có mỡ nó ngon đi cái mẹ chân đưa cho mẹ đi có sườn hả cắt chân mà chưa nó ra giờ này bạn món này là đúng rồi bóp con quá mặn. à, ăn xế hả mình ăn ờ, món cuốn cái món cuốn gì là nó ngon Ngon không? Ngon nhất là nước chấm nè Ăn này là nước chấm Con chọn nước chấm ngon không thôi Nước chấm cũng ngon, cũng ngon Mình ăn mấy món cuốn rồi mình nhờ nước chấm á Thế hẳn cay à Thế hẳn cay này thật ngon yeah. làm cuốn thì mà cuốn của bà nữa ngon quá cả nhà ơi nhà nhà ai có rảnh làm món này ăn đi dạ, dạ. vừa rẻ tiền vừa ngon vệ sinh nữa để cái ăn nhà ngon mình thấy làm như thế nó cũng làm như đủ hình đủ rồi mọi người có thịt có tép có trứng có đậu đậu sống nữa ngon trời này nắng lắm á mà làm mấy món có rau là nó ngon mà mọi người nha cha làm ba cuốn rồi Tăng nhật Tăng nhật con ngon một món muốn ngon hay quay tùy ừ. tùy người thích thôi tại vì dạ. thấy trời nắng nóng quá mình ăn mấy món gì không ít dầu mỡ heo quay ăn bánh hỏi cũng ngon ăn miếng khóm không có ăn kèm miếng khóm này cũng ngon bà cuốn nồi mọi người rảnh làm món này cho cả nhà của mình cùng ăn thấy ngon á không phải là ngoài mình nấu mình tự khen ngon mà ngon thiệt lại nấu nhà nấu nhà ăn là mình nêm vừa miệng mình vừa khẩu vị nên mình thấy ngon rồi mỗi người đó, mỗi cái khẩu vị khác nhau á thôi mình nấu nhà mình với nêm vừa khẩu vị vừa miệng mình ăn mình thấy ngon người thích ăn ngọt người thích ăn mặn người thích ăn mặn này là mắm đen là mình là xay khóm bỏ vô mắm rồi mình ra chợ mua chai mắm nêm á về mua khóm này nè bỏ vô máy xay xị tố xay rồi nêm bỏ đường vô mình cái nêm miếng đường là mình thấy vừa ăn rồi đó không cần phải nêm gì nhiều đâu tự ha mọi người ăn ngọt cái nào mặn nha người ăn mặn được bỏ thêm miếng đường vô còn nếu muốn ăn ngọt bỏ đường nhiều video của mình đến đây là cũng uh, kết thúc rồi nghe cả nhà nếu mà cả nhà thấy ờ, video của mình hay thì like share ủng hộ và đăng ký kênh của mình nha xin chào, chào.